cũng đã một lần lầm lỡ Rồi đến hôm nay lại được một lần thêm đau Chọn cách buông tay mà sao đến nay vẫn giữ Một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang hà rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi hà rằng người đừng níu kéo để cho anh thôi hy vọng thêm Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người Đừng để tình yêu của anh chôn vùi theo nỗi xót xa Ở đời này ai đâu muốn xót chia tình cảm đâu em Nặng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng tự trọng bản thân Ngậm ngùi làm tình tay ba Chẳng quan tâm đến miệng đời Nhẹ lòng này càng leo theo Một cuộc tình không lối ra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 chọn cánh buông tay mà sao đến nay vẫn giữ một tình yêu kia mà cho anh bao trái ngang thà rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi thà rằng người đừng níu kéo để cho anh thôi hy vọng thêm Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người Đừng để tình yêu của anh chôn vùi theo nỗi xót xa ở đời này ai đâu muốn sớt chia tình cảm đâu em nặng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng từ trong bản thân ngậm ngùi làm tình tay ba chẳng quan tâm đến việc đời nhẹ lòng này càng leo theo một cuộc tình không lối ra thà rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi Thà rằng người đừng níu kéo để cho anh thôi hy vọng thêm Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người Đừng để tình yêu của anh chôn vùi theo nỗi xót xa Ở đời này ai đâu muốn sớt chia tình cảm đâu em Nặng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng từ trong bản thân ngậm ngùi làm tình tay ba chẳng quan tâm đến miệng đời nhẹ lòng này càng leo theo một cuộc tình không lối ra nhẹ lòng này càng leo theo một cuộc tình